chào năm mới ta chia tay năm cũ những tháng ngày ngột ngạt tống tiến đi mở rộng cửa vạn bình an chào đón để tâm nhiên giảng tỏa ánh trăng khuya tầm quang sáng cảm thay lời chúc nguyện chúc an lành thanh thiện mỗi tư duy mãi đồng hành cùng ta theo tháng năm tỏa vùng sâu tuệ giác sáng đường về chúc mừng năm mới cùng với tư duy mới tông tiến đi định kiến si mê ta đón vào niềm vui phơi phới là chân tâm tỏa dáng ánh liều ly nguyện chúc khắp cùng trong nhân loại khai mở vùng trùng thiện hạt thiện duyên thay hoa khai pháo tết mừng năm mới trở về nơi chân tánh sáng uyên nguyên ta chia tay năm cũ những tháng ngày ngột ngạt tống tiến đi mở rộng cửa vạn bình an chào đón để tâm nhiên giảng tỏa ánh trăng khuya tầm quan sáng cảm thay lời chúc nguyện chúc an lành thanh thiện mỗi tư duy mãi đồng hành cùng ta theo tháng năm tỏa vùng sâu tuệ giác sáng đường về chúc mừng năm mới cùng với tư duy mới tông tiến đi định kiến si mê ta đón vào niềm vui phơi phới là chân tâm tỏa dáng ánh liều ly nguyện chúc khắp cùng trong nhân loại khai mở vùng trùng thiện hạt thiện duyên thay hoa khai pháo tết mừng năm mới trở về nơi chân tánh sáng uyên nguyên thay hoa khai pháo tết mừng năm mới trở về nơi chân tánh sáng uyên nguyên mùa xuân cho đất trời dung hợp cho suy tư an loãng giữa khí thiêng để vườn tâm bừng thức dậy chỗ bóng về hòa chan cùng hương xuân ngàn sâu hát đi anh bằng lời ca mát dịu ca lên em bằng tiếng hát yêu thương như chim non nguyên cho hương xuân trại ngàn phương bất tận nên tâm hương là ngàn không nhà phân lời kinh cầu là gió thoáng chim hoang như mây xanh bay lạng giữa trời không là xuân đến với muôn lòng rào rạt chúc xuân bằng hương lòng thơm ngát phật mỉm cười ban phước lạc an vui lộc xuân tươi trong tất cả mọi người tình xuân thắm về muôn nơi ao xuân cho đất trời dung hợp cho suy tư tan loãng giữa khí thiêng để vườn tâm bưng thức dậy chỗ mong về hòa tràn cùng hướng xuân ngàn sắc hát đi anh bằng lời ca mát dịu ca lên em bằng tiếng hát yêu thương như chim non hót khắp vườn cho hương xuân trại ngàn phương bất tận nén tâm hương là ngàn thông nhà phân lời kinh cầu là gió thoáng chim muông như mây xanh bay lạng giữa trời không là xuân đến với muôn lòng rào rạt chúc khoác lạc an vui lọc xuân tươi trong tất cả mọi người tình xuân thắm về muôn nơi an hoa lọc xuân tươi trong tất cả mọi người tình xuân thắm về muôn cho nóng tiên cô đi mừng năm mới trưng dưa mứt gừng mai vàng điện đôi anh đào hồng hoàng thơm câu hát hương mùa tết thắm đượm hồn quê vị sắc xuân đón xuân chung tay gây sức sống bánh trưng tròn bên ngoài lá chuối non xuân tươi tắn mãi trời chuông bóng tiên cũ đi mừng năm mới nhà nhà an hương chọn mùa xuân